đang làm gì đây ốp ship ship mọi người à, có nhu cầu à, mà à, ốp ship thì đến công ty Thăng Sương nha nghe để em lương nhiêu ạ à? lương nhiêu tháng lương cơ bản là năm năm cũ à. các cái kiểu nữa thì bo chắc cũng mười mười cũ tổng cộng là tổng lương là nhiêu ít nhất là 10 triệu ít nhất là 10 triệu ít nhất là 10 triệu à, à, hai, người làm đây nội nội dung à, ờ nội dung mình làm làm gì Nó, nội dung à, mình làm công việc à, của mình là là gì sáng sớm ờ quét, dọn cái nhà này à rồi rồi làm sao nữa xào à. vụ gì nữa vậy hả ông ờ, gì không gì giải quyết được sao tôi giải quyết được thì cái hai cái tay đó là ta cãi mà sao giải quyết được vì đơn giản vậy thôi hả là chỉ rất là vui cái lộn tay ờ, hang lừa lại đi cái lộn tay hang lừa đạo của đồ lên đẹp rồi à, kết thúc tập 1 nha mọi người mọi người các bạn tập 2